Alo, alo, 12 Vâng, xin chào mừng tất cả anh em Cảm ơn anh em đã quay trở lại Đó là kênh soi cầu giải thành của số miền Nam của mình anh em nhé Và đó đầu tiên thì đừng ngủ làm kênh đừng ngủ chút số Xin gửi lời chúc thân thương tới tất cả anh em Có một buổi chiều thật vui vẻ với những người thân yêu của mình anh em ạ à. Thì sau mấy ngày mình, mình mình bận một công việc gì đó đúng không ạ Thì mình không mình không thể video lên cho tất cả anh em được thì ngay buổi chiều ngày hôm nay mình cấp tốc sổ số đã quay xong cho tất cả anh em thì mình lên kiểm chứng tất cả anh em và dự đoán tất cả anh em chơi tham khảo vào ngày mai ngày 19 tháng 3 năm 2020 anh em nhé có gì sai sót thì mong tất cả anh em bỏ qua cho mình thì ba ngày trước thì mình bận một công việc gì đó đúng không ạ thì của riêng tư gia đình cá nhân nào đó hay là dạo này dịch nhiều nên mình không thể ra đường được hay mình bận một công việc gì đó thì mình không thể đăng tải video lên thông báo tất cả anh em được thì mong tất cả anh em bỏ qua cho mình và nhấn cho mình một đợt like và vâng, lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh mình đó là kênh soi cầu Sài Thành số miền Nam anh em nhé để lên bắt những cầu lô cầu đề chuẩn xác nhất để giúp tất cả anh em vào bờ thành công anh em ạ à. và ngày hôm nay kết quả miền miền, miền Nam đã sổ ra ta rất chi ok rồi anh em ạ à. thì ngay ngày hôm nay thì chủ số của miền Nam khu vực của Việt Nam mở sang ra là ba đài anh em ạ à. đài Đồng Nai anh em ạ à. đài Đồng Nai đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng anh em nhé ngày hôm nay sổ số nó sổ ra rất chi ok đúng không ạ à? đặc biệt giải đặc biệt của đài Đồng Nai đúng không ạ à? 23992 8 anh em ạ. À. Tâm càng 9 đúng không ạ? À? Ba càng con càng là càng 9 anh em nhé. Đầu 2, đuôi 8. In chúng ta tổng đều đề 05 anh em ạ. À. Đấy, bộ đề đó là bộ đề 23 anh em nhé. Xin chúc mừng tất cả anh em đã chiến thắng ở đài Đồng Nai đúng không ạ? Và đài Cần Thơ của ngày hôm nay thì sang đặc biệt có dạng đúng không ạ? 6 số anh em ạ. À. 144739 anh em nhé. Đúng không ạ? À? tâm càng bảy này đầu ba đuôi chín in trong ta tổng đều đề 27 anh em nhé bộ đề là bộ đề 34 anh em ngày hôm nay xin chúc mừng tất cả anh em đã chiến thắng ở đài Cần Thơ anh em nhé và tiếp theo một đài đó là đài sóc trăng anh em ạ à. ngày hôm nay trọng biệt có dạng năm sáu số anh em nhé bốn năm năm đúng không ạ à? đấy không tám sáu anh em ạ. À. Đấy, tâm càng không, đầu tám đuôi sáu In trong ra tổng điểm đề 49 anh em ạ. À. Bộ đề đó là bộ đề anh em nhá. Bộ đề bộ đề mười ba anh em nhá. Ngày hôm nay xin chúc mừng tất cả anh em đã chiến thắng những cầu lô, cầu đề đúng không ạ? Con giải tạo của Đài Đồng Nai con chín mươi ba anh em này và Cần Thơ là con sáu mươi 65 anh em nhá. Cần Thơ là sáu mươi 65 này và Đài Sóc Trăng con bảy anh em nhá. Và mình có điểm qua lô tô hai nháy tất cả anh em của ngày hôm nay thì lô tô hai nháy của ngày hôm nay thì anh chị em để ý cho mình đúng không ạ? À? Lô tô của Đài Đồng Nai thì anh chị em lô tô hai nháy thì có con nào không anh em ạ? Lô tô hai nháy thì ngày hôm nay không có anh em nhé chỉ có một lô lô, lô giải rác thôi anh em ạ. Và lô cặp của ngày hôm nay thì đúng không ạ? Con lô hai nháy của này của Đài Thành nữa là có con 63 anh em ạ. À. 63 hai nháy anh em ạ. À. 63 hai nháy anh em nhá. hai nháy rất chi ok tương bừng thực sự tất cả anh em. ngày hôm nay xin chúc mừng tất cả anh em đúng không ạ? và đài Cần Thơ đúng không ạ? Lô tô hai nháy của ngày hôm nay thì anh chị em để ý con lô 33 này đúng không ạ? Con lô 33, con lô 33 anh em nhé. Ngày hôm nay ra hai nháy tương bừng rực rỡ anh em ạ. Đấy, ngày hôm nay xin chúc mừng tất cả anh em đã chiến thắng nhận cầu lô, cầu đề thật chính xác anh em nhé. Đúng không ạ? Và cặp 3993 ngày hôm nay ra cả cặp anh em nhé. Đúng không ạ? Ba nháy luôn anh em ạ. Rất chia tương bừng rực rỡ tất cả anh em đã chiến thắng những cầu lô, cầu đề của đài sổ số miền Nam anh em nhé. Và đài Sóc Trăng đúng không ạ? Mình cũng điểm qua tất cả anh em lô tô hai nháy của ngày hôm nay thì anh chị em để ý trên đúng không ạ coi có thấy con lô tô hai nháy nào không anh em nhé anh chị em để ý không có anh em ạ à. ngày hôm nay chúng ta chỉ có may mắn đúng không ạ đúng không ạ lô tô đây anh chị em đúng không ạ lô tô đây rất chi đúng không ạ cần thơ này con đầu ba ba này hai nháy này đúng không ạ đấy và con đầu sóc trăng thì con lô 86 hai nháy anh em nha ngày này xin chúc mừng anh em đúng không ạ rất chi là ok rất chi là rực rỡ với tất cả anh em đó là kết quả của ngày hôm nay và ngày hôm trước mấy ngày hôm trước mình nghỉ mình không chốt số tất cả anh em được thì ngay ngày hôm nay mình sẽ tời xuống vị trí của vị trí của được ngày mai anh em ạ à. ngày 12 vị trí tờ về ngày 12 anh em nhé ngày 12 xem thử đúng không ạ à? đài Vĩnh Long đài vĩnh Dương ngày 12 anh em nhé đúng không ngày mai là ngày đó là ngày thứ năm anh em nhé thì các đài đó là đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận ngày mai nó sẽ sổ chúng ta rất chi ok thì mình sẽ lên để kiểm chứng tất cả anh em và rồi mình sẽ chốt cho tất cả anh em những cái cầu lô câu đề chuẩn xác nhất để giúp tất cả anh em vào bờ thành công anh em nhé thì ngày hôm trước thì đúng là con đặc biệt nó rơi vào con 53 anh em này 53 đúng không ạ và đài An Giang là con 04 anh em này đúng không ạ và con đài Bình Thuận con đài 11 anh em nhá đúng không ạ và giải 8 thì con 92 này và con 64 này là con 09 anh em nhá đúng không ạ và ngày ngày hôm trước đúng không ạ ngày hôm trước mình không thể chốt cho tất cả anh em được thì mong đúng không ạ ngày hôm nay mình lên video trở lại mình sẽ chốt những cầu lô cầu đề chuẩn xác nhất để giúp tất cả anh em lấy những số trên kênh youtube không mất phí để vào bờ thành công anh em nhé chuẩn xác nhất anh em ạ và rồi đó là những cửa cầu mình chỉ tất cả anh em và mình sẽ quay trở lại bảng chốt số lúc này thì rảnh rỗi mình đã chốt cho tất cả anh em chơi tham khảo ngày mai rồi trên kênh youtube soi cầu trở thành Sổ số miền Nam vào chốt số tham khảo vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 anh em nhé. Dự đoán đài Tây Ninh của ngày mai độc thủ 02 anh em nhé. Bạch thủ lô 2992 anh em này, đúng không ạ? Dự đoán đài An Giang độc thủ 14, Bạch thủ lô đúng không ạ? 2552 anh em nhé. Dự đoán đài Bình Thuận đúng không ạ? Độc thủ lô 17 này, Bạch thủ lô 6886 anh em nhé. Và bao lô ba đài thì 2332 anh em nhé tham khảo vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ anh chị em nào mà trùng cầu trùng máu chúng ta chơi mà không trùng cầu không trùng máu thì nhanh tay kết bạn với zalo của mình anh em nhé 0966 này đúng không ạ 708 474 anh em nhé nhận được sự nhiệt tình như vấn của tất cả anh em của đội ngũ soi cầu cho số miền Nam mình chép lên tư vấn cho tất cả anh em những câu kèo cầu lô chuẩn xác nhất để giúp tất cả anh em vào bờ thành công anh em nhé còn anh chị em nào mà muốn không mất phí thì hãy lên kênh youtube của mình lấy những rỗ đẳng cấp đúng không ạ mình chốt từ kênh youtube tỷ lệ nổ chỉ là 50 50 anh em nhé đôi khi may mắn họ về với tất cả anh em đúng không ạ không may mắn thì nó không về chỉ là buồn thì mình cũng không mất mát tất cả anh em được thì mình nói tất cả anh em những con số từ kênh youtube chỉ là những số mang chất tham khảo anh em nhé anh chị em là trùng cầu chúng ta chơi không trùng cầu thì không nên chơi mình nói một điều như vậy tất cả anh em còn anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh là kênh soi công thiểu số miền Nam của mình anh em nhé để lên một tầm cao mới để biết với tất cả anh em để nhưng mình sẽ chốt một số chuẩn xác nhất để giúp tất cả anh em để vào bờ thành công anh em nhé và lời cuối video thì mình luôn chúc tất cả anh em có một buổi tối thật vui vẻ với những người thân yêu của mình anh em nhé chúc anh em đại thắng đại thắng của ngày mai anh em ạ